bí mật tiền bạc cái bí mật số 1 là gì các anh chị tiền hút tiền tiền nó hút tiền nha anh chị tiền nó giống như nam châm vậy nó có năng lượng nha anh chị tiền nó có linh khí nha tiền nó sẽ hút tiền nếu như các anh chị để dành tiền ví dụ một tháng chúng ta để một triệu tháng thứ hai một triệu nữa mỗi tháng chúng ta để dành một triệu thì sau 12 tháng chúng ta sẽ không có được số tiền 12 triệu đâu mà chắc chắn nó sẽ nhiều hơn 12 triệu bởi vì sao ạ à? tiền nó hút tiền chúng ta sẽ cố gắng khi mà chúng ta để dành được một triệu hai triệu ba triệu mấy tháng trời nó thành thói quen rồi chúng ta đã quen với cái mức thu nhập đó rồi sinh hoạt như vậy rồi cắt bỏ đi một triệu nó không ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta rồi thì chúng ta lại mong muốn sao ạ à? có động lực để mà để dành nhiều tiền hơn và cuối năm chúng ta sẽ không để dành được 12 triệu đâu có thể là 15 triệu hoặc là 20 triệu do đó tiền nó hút tiền do đó các anh chị đừng nghĩ rằng tiền mình đang còn ít quá mình sẽ không để dành mình không để ống heo nhưng thực ra khi mà để ống heo rồi nó sẽ tạo ra thành thói quen và tiền nó sẽ hút tiền nó sẽ giúp cho chúng ta để dành được nhiều tiền hơn ha à, các anh chị ha đó là bí mật thứ nhất nên phải tiết kiệm và càng ngày chúng ta càng ngày càng tiết kiệm nhiều hơn càng ngày càng có động lực hơn cái thứ hai là gì các anh chị rồi huỳnh tú là luật hấp dẫn à, đúng rồi luật tập trung nữa đúng không huỳnh tú rồi huỳnh tú với lại ly ly nguyễn là quen biết nhau hả à? hai bạn ở bên chỗ Nhật Minh đúng không ạ? Rồi ok, số 2 tiền chỉ đến với người có nhiều tiền. Nhớ nha anh chị nha. Nghe thì nó nó quý trước quốc, tiền chỉ đến với người có nhiều tiền. Vậy người nghèo thì sao? Thì người nghèo thì phải để dành tiền đi. Để dành tiền có nhiều tiền thì tiền nó lại nhiều, nó lại đến với chúng ta nhiều hơn. Các anh chị sẽ để ý rằng chúng ta sẽ nghe rằng trời ơi, tao biết trước là cái lô đất ở cái khu vực quận 2, quận 9 này hoặc là lô đất ở khu vực Cẩm Mỹ hoặc là khu ờ, lô đất ở Bà Rịa này chắc chắn Long Hải này nó tăng giá và sau vài ba năm sau nó tăng lên 10 lần tao dự án đúng rồi mày ơi trời ơi tao mà có tiền thì tao đã giàu rồi tao tao tính ở đâu là nó đúng như vậy nhưng mà sao anh chị do chúng ta không có tiền những cái ông lớn họ có sánh tiền trong người và họ đầu tư ở đâu họ xin lời gấp nhiều lần ở đó tiền nó chỉ đến với người có nhiều tiền và rất nhiều tiền bởi vậy những cái dự án thơm ngon bổ rẻ mà sinh lợi cao nó đều đến từ những người có rất nhiều tiền còn những người nghèo không thể nào với tới được tại vì họ không có đủ nguồn lực bởi vì họ tiêu phá hết tiền rồi họ phải để dành tiền, cái tiền hút tiền để dành được cục tiền để dành được cục tiền này mua được miếng đất miếng đất này bán thì nó có lời sinh ra được nhiều tiền khi có nhiều tiền rồi cơ hội ngon nó lại tới với mình nhiều hơn nó là nguyên lý nha các anh chị đó là nguyên lý nên tiền nó chỉ đến với con người có nhiều tiền mà muốn có nhiều tiền phải để dành phải tiết kiệm từng chút một từng chút một nó sẽ tích lũy nên nó nhiều khi chúng ta thấy cơ hội đó nhưng mà sau anh chị chúng ta không với tới được tại vì chúng ta không có tiền để dành không có tiền tích lũy rồi cái thứ ba là gì các anh chị tiền đi khó về cái này dễ hiểu không à tiền đi khó về tiền mà ở trong túi chúng ta một khi mà nó đã đi ra rồi rất khó mà lấy về nhiều người hay hứa hẹn với chúng ta rằng cái dự án này ngon lắm một tháng đó là 30 phần trăm 50 phần trăm đầu tư chừng hai ba tháng thôi là thế nào nó cũng lời sẽ hoàn vốn trong vòng một hai tháng thôi nhưng mà chưa kịp hoàn vốn là tiền nó đã bay rồi dự án đó là scam nó là lừa đảo lấy hết tiền của chúng ta rồi hoặc là chúng ta cho ai đó vay cái người đó là vay mày cho tao vay đi một tháng sau tao trả cho mày uy tín luôn đảm bảo luôn nhưng mà mấy năm sau vẫn chưa giảm tiền một khi đã đi ra khỏi túi là rất khó lấy về do đó khi mà chi tiêu tiền mua cho tiêu sản uh, cho vay mời hoặc đi đầu tư rủi ro là các anh chị phải thực sự cẩn trọng vì tiền một khi mà nó đi ra nó rất dễ mà để nó quay trở về mời với mình rất khó do đó tiền mà chi tiêu là phải cân nhắc cẩn trọng phải thật là sao à lưu ý ha các anh chị ha nên phải phải từng đồng từng cắt của mình sao à phải phải thật là chắc cái đồng tiền của mình thứ tư là không xài đồng tiền trước không xài đồng tiền trước là sao ạ à? có nghĩa là khi mà chúng ta ám chừng cuối tháng này sẽ có đứa trả tiền nợ cho chúng ta thì chúng ta đã đi mua đồ rồi mua iphone rồi mua xe rồi hoặc là chúng ta nghĩ rằng cuối tuần cuối cuối tháng này mình sẽ có một lương đó thì thôi bây giờ thay vì đợi đi có lương thì chúng ta đi mua trước vay công một nợ đi mua trước cho bằng được nhưng đến tháng đó công ty gặp khó khăn nó lại trì hoãn thêm hai tuần nữa thế là chúng ta bị rớt vào cái cảnh gọi là gọi là thiếu trước hụt sau rất nhiều người cứ xài tiền đồng tiền trước tiền nó chưa về tới túi mà là đã nghĩ đến việc tiêu xài rồi tháng này tiền chưa lương chưa về mà trong đầu chúng ta đã nghĩ đến việc là phải mua cái này mua cái kia sắm cái này sắm cái kia rồi Lazada Tiki này kia thường hay vậy lắm rồi có một cái bài học rất lớn từ người nhà của Kiên luôn có nghĩa là người mới bán được miếng đất chưa bán xong người ta mới cọc tiền cho mình người ta mới cọc tiền cho một cục tiền thì thay vì đợi thêm hai ba tháng nữa người ta trồng tiền đủ là lấy tiền này đi mua đất nhà ở chỗ khác nhưng mà vì nóng vội quá có tiền người ta thường có tiền người ta muốn đẩy nó đi thật nhanh tâm lý của nhiều người đó, có tiền là muốn cứ đẩy cho nó tiêu cho thật sạch thật là nhanh thì lấy số tiền này sao sợ vì tâm lý đó nên đi mua một miếng đất khác giá cao hơn và phải trả một cái phí cọc nhiều hơn nhưng đến rồi sao anh chị đến hồi cái người mà mua đất của mình đó, họ sao ạ họ họ không có đủ tài chính họ chấp nhận mất cái cục cọc đó mấy trăm triệu còn mình thì đi cặp người ta hơn một tỷ mình lại đi lấy tiền đó mình nghĩ là mình sẽ có một số tiền 5 7 tỷ đó nhưng mà tiền chưa về mình lại lấy cái số tiền cọc đó về cộng thêm tiền của mình để đi cọc cho một người khác và thời hạn để, để mua đất các anh chị à, người ta chỉ cho cọc 30 ngày thôi sau 30 ngày phải đi ra công chứng phải trồng đủ số tiền đó cọc là cọc 30 phần trăm ví dụ vậy hoặc 50 phần trăm còn lại thì sau đó là sau đó thì à, đi ra công chứng thì à, ra sổ là phải chốt luôn cho người ta nhưng mà tiền mà người ta mua đất của mình á người ta chưa trả cho mình mình lại đi nhảy mua miếng đất khác và phải cọc số tiền cao hơn thì bên mà mua mình á họ cancel họ không mua nữa họ phá cọc họ phá cọc họ bỏ cọc thì sao ạ mình bị rơi vào ngay tình huống chính giữa là mình lại đi cọc cho người khác và mình lúc này tiền không về mà mình đã tiêu mình đi cọc rồi thì mình lại mất một cuộc tiền đi cọc cho người khác một cách rất là oan ức như vậy nó đến từ việc gì tiêu cái đồng tiền chưa thấy tiền chưa thấy tay chưa thấy đồng tiền đó mà đi nhảy đi mua cái đồ đi tiêu sản rồi đi mua đồ rồi đi tiêu pha rồi anh chị ha hoặc là rất nhiều người sao lương chưa về mà nó đi vay tiền người khác để tiêu cho hết tháng này rồi lương về rồi mình lại đi trả nợ rồi xài đến cuối tháng dưới tháng hết tiền tiền lương chưa về chưa thấy cục tiền lương mình lại phải đi tiêu xài mà muốn tiêu xài là phải đi vay nợ đa phần mọi người toàn là đi tiêu trước không à nên rất là nguy hiểm nếu như cái cục tiền lương nó không về hoặc không người ta không trả nợ cho mình hay người ta không trả tiền cọc cho mình thì mình rơi vào một cái thế tiến thoái lưỡng cực kỳ nguy hiểm lúc này là chúng ta phải sao à đi bán đồ bán tháo tài sản của mình để sao à để mà có được cái tài sản à, để mà mà mà sau cân bằng là các anh chị sẽ thấy rất nhiều đại gia phá sản vì vấn đề này rồi Quỳnh Tú tụi em quen nhau nhưng chúng ta đang cùng tần số nên hút nhau về ý tưởng à rồi à, và Thu Thủy đang nghèo muốn giàu để dành tiền để dành nhiều tiền để mua đất giàu giàu vé không à, do vé số nghĩ là mình trúng tiền tỷ 14 tỷ vay tiền uh, trong khi chưa lãnh chưa lãnh được tiền đúng rồi có nhiều người đi mua vé số nghĩ là mình trúng số chưa lãnh được cục tiền nó đi vay này kia rồi thì ta rồi đó các anh chị có nghĩa là rất nguy hiểm khi trong cái việc mà sao các anh chị xài cái đồng tiền trước cái đồng tiền trước cực kỳ nguy hiểm luôn thậm chí là nhiều người á các anh chị có rất nhiều đại gia phá sản vì cái việc mà họ sao ạ à? họ mua một miếng đất hoặc một cái tài sản nào đó và cái miếng đất đó là trong dài hạn họ biết chắc rằng nó sẽ tăng giá theo dài hạn trong vòng vài năm nhưng mà họ lại dùng đòn bẩy ngân hàng họ đi vay tiền của ngân hàng mà ngân hàng là phải trả lãi hàng tháng họ trả phải trả lãi hàng tháng mà họ lại đi vay ngân hàng để họ đi mua một cái bất động sản một cái dự án nào đó và kỳ vọng rằng trong vòng thời gian ngắn mình sẽ ra hàng nhưng không ra hàng trong ngắn hạn được bất động sản rất khó một tháng hai tháng một năm hai năm thậm chí năm 10 năm mới ra được hàng mới bán được một năm hai năm mới ra được hàng có nghĩa chúng ta đang đi lấy ngắn nuôi dài cực kỳ nguy hiểm nên nhiều người bị gáy đòn bẩy là như vậy á họ đi vay ngắn hạn để mà họ trả cho một cái dài hạn và họ chờ cái dài hạn đó nhưng trong khi chờ cái dài hạn đó tiền chưa về thì đã bị chết yểu vì những cái tiền lãi hàng tháng rồi cái này nó được gọi là trong binh pháp ngày xưa người ta gọi là nước xa không cứu được lượng gần là như vậy nước ở xa thấy cái nước xa đó là biết là nó mình sẽ sống rồi nếu mà nước nó về nhưng mà lửa nó cháy đến tới mông rồi là sao à là chỉ có phá sản thôi vì không có dòng tiền không có tiền trả lãi cho ngân hàng rất là nguy hiểm rồi cái thứ năm tiền bạc rất dư dả cái này nha các anh chị nhiều người nói rằng tiền bạc trong thế gian này nó ít lắm nó quý hiếm lắm nhưng mới suy nghĩ đó chúng ta rất khó giàu mà chúng ta phải nghĩ rằng tiền bạc nó rất nhiều rất dư dả ở ngoài kia tiền nó đang đi ra ngoài đường và mọi người đang chạy xe đông đúc ngoài đường á và người mỗi người đều có tiền mà tiền nó đang đi qua đi lại chúng ta chỉ cần là vơ sinh mỗi người một ngàn thôi là chúng ta có thể trở thành tỷ phú rồi các anh chị phải có cài đặt cho mình một cái tâm thức rằng tiền nó rất dư dả nó không hề túng thiếu như chúng ta nghĩ đâu tiền nó rất đầy ở ngoài kia rất nhiều việc của chúng ta là sao phải có động lực để mà đi kiếm tiền và kia sẽ công bố cho anh chị số tiền mà hiện tại Việt Nam của chúng ta đang có nha là 13.864 triệu tỷ đồng một con số cực kỳ khủng khiếp có nghĩa là 13 tỷ của tỷ 13 tỷ của tỷ hay là 13.864 triệu tỷ đồng nếu mà chia cho 100 100 triệu dân người Việt Nam thì mỗi người đâu đó phải có trong tay một 100 mấy chục tỷ nhưng mà bây giờ trong túi mình không có tới bao nhiêu không có tới 10 à, mấy chục không có tới trăm triệu nữa. còn số tiền kia đi đâu số tiền kia nó đang nằm ở đâu đó ở ngoài kia mà chúng ta không đi vơ vét không đi tìm có nghĩa ngoài kia vàng rất nhiều tiền rất nhiều mà việc chúng ta không đi đào không qua việc chúng ta lười biếng chúng ta không chịu động não làm sao để tăng thu nhập lên tiền ở trong dân cực kỳ nhiều cực kỳ khủng có những người đó họ giàu tới mức độ là ngàn tỷ trăm triệu ngàn tỷ ngàn ngàn tỷ họ rất giàu có tiêu xài không hết còn trong khi đó chúng ta khốn khó đó là vì sao vì chúng ta chỉ tập trung vào tiêu sản thôi mà chúng ta không tập trung vào tài sản nếu ai đó có rất nhiều người chỉ trong vòng 3 năm đến 5 năm là có thể kiếm được triệu đô trở thành gọi là tự do về tài chính vì họ đi đúng con đường và lộ trình còn nếu không đúng lộ trình đó thì đi cả đời cũng không được tự do về tiền bạc rồi cái bí quyết thứ sáu là ngân lượng là năng lượng có nghĩa trong tiền nó có linh tính trong tiền nó có năng lượng và chúng ta phải yêu thương quý mến trân trọng và biết ơn tiền như là một ân nhân và tiền nó chỉ đến với người có năng lượng cao nha anh chị ha các anh chị sẽ thấy ông sếp của mình ông chủ doanh nghiệp những người lãnh đạo họ rất giàu có họ năng lượng cao nên họ hút được nhiều tiền còn những người mà suốt ngày chỉ nằm mà bấm mà quẹt điện thoại để ngoại chán kiều mệt mỏi rồi ngáp này kia rồi tập thể dục thì không tập ăn uống thì bất thường suốt ngày chỉ tiktok rồi suốt ngày là sao rồi không có những cái hoạt động tốt tiêu trừ đi năng lượng thì tiền nó rất khó mà tới được với những người mà năng lượng thấp ok các anh chị có thấy những cái điều mà kim chia sẻ đây là tuyệt vời không ạ à? Tuyệt vời thì comment xuống bên dưới là tuyệt vời